khuyến mại chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số cái dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa, địa nhật ở bên cửa hàng của chúng tôi với ờ, rất là nhiều mã đây và cái giá cả ờ, khác nhau để các bạn có thể ờ, lựa chọn và tham khảo đây thì đầu tiên ở bếp số 1 bên cửa hàng chúng tôi á, nó sẽ có giá là 1,6 triệu đây đây là một cái dòng bếp của Paloma modem bếp là IC330SB đây bếp số 1 giá 1,6 triệu tiếp theo là bếp số 2 giá 2,6 triệu đây là cái dòng bếp Paloma model bếp là IC N36B thì ờ, cái dòng bếp này á nó sẽ được lắp đặt một cái công tắc rang chiên thoải mái chỉ duy nhất và độc quyền bên cửa hàng chúng tôi á, đang phân phối trên thị trường lúc này thôi đây là công tắc rang chiên bên cửa hàng chúng tôi đây các bạn ờ, gặp bên tay trái nè là chúng ta sẽ mở cái chế độ rang lên rang và chiên lên và gặp bên phải đây là để tắt đây với công tắc này á, các bạn sẽ có thể rang chiên thoải mái luôn không có vấn đề nó sẽ bị tắt lửa đây bếp ờ, số 2 giá 2,6 triệu tiếp theo là bếp số 3 giá 2 triệu bếp này là hiệu Rinnai model là KGM563DG đây là công tắc rang chiên đây bếp cũng có công tắc rang chiên thoải mái đây giúp các bạn có thể chiên xào rang thoải mái luôn mà không lo bị tắt lửa bếp này có giá 2 triệu bếp số 3 tiếp theo bếp số 4 giá 1,7 triệu thì bếp là Rinnai model là VH56BL bếp số 4 giá 1,7 triệu tiếp theo đây là bếp số 5 giá 2 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGM563BE đây bếp này cũng được lắp đặt cái công tắc rang chiên cho các bạn nè để các bạn có thể ờ, rang chiên thoải mái mà không là bị tắt lửa đây các bạn ờ, sử dụng rất là đơn giản các bạn gặt bên tay trái này là chúng ta sẽ mở ờ, chế độ rang lên và gặt cái bên phải này là tắt chế độ rang đây tiếp theo bếp số 6 giá 1,6 triệu thì bếp là Rinnai model là KGE31NSBL đây đây là những cái dòng bếp uh, mặt bếp á, là nắp bếp á, là được dán mang đây sẽ chống xước và chống chày giúp các bạn có thể ờ, dễ dàng vệ sinh hơn bếp số 7 giá 2 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC33BE9 đây bếp này sẽ cũng cũng gắn ờ, cái công tắc rang chiên thoải mái luôn giúp các bạn có thể rang chiên mà không bị tắt lửa tiếp theo là bếp số 8 giá 4,7 triệu đây là một cái dòng bếp bếp ờ, full chức năng của Paloma đây Paloma nè model là IC360WA đây đây bếp này là full chức năng nè giá 4,7 triệu bếp, bếp số 8 đây là tính năng nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo nè bên đây sẽ có là rang xào và chọn nhiệt độ chiên đây hẹn giờ cả ba bếp bếp mặt trắng men chống xước và chống chày tiếp theo là bếp số 9 giá 2,3 triệu hiệu bếp là Rinnai model là kzm 61CSGRT đây bếp số 9 giá 2,3 triệu bếp này cũng thích hợp một số tính năng như là đây nút 3 giây rang xào nè bếp này có cả tính năng hẹn hẹn giờ có cả bếp nướng đây đây hẹn giờ bếp nướng nè bếp mặt chán mang chống xước và chống chày tiếp theo là bếp ờ, số 10 giá 2,8 triệu hiệu bếp là Paloma model là ICN86KB đây bếp số 10 giá 2,8 triệu tiếp theo là bếp số 11 giá 2,4 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là BA39B đây bếp số 11 mặt chán men chống xước và chống chày bếp số 12 giá 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC86BS đây bếp số 12 tiếp theo là bếp số 13 giá bếp là 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC800B đây bếp số 13 giá 1,6 triệu ở phía trên là bếp số 14 giá 2,8 triệu hiệu bếp là cũng là Paloma đây model là ICN86BS đây số 14 2,8 triệu đây vừa rồi thì tôi vừa vừa mới giới thiệu một số dòng bếp uh, ờ, nút đây nút xoay nè và nút nhấn đây mặt chán men bên cửa hàng chúng tôi đây là những mẫu bếp có giá tầm trung đây các bạn sẽ lựa chọn thì tiếp theo tôi sẽ giới thiệu số dòng bếp uh, mặt kính của cửa hàng chúng tôi đây là một cái dòng bếp uh, mặt kính cường lực chịu nhiệt sẽ rất là tốt phụ kiện đi kèm của nó tất cả như là full inox và bếp full chức năng đây bếp số 15 giá 8 triệu hiệu bếp là Rinnai model là RTS61AWG10RN đây dòng bếp này tích hợp full chức năng nè đây là hẹn giờ bếp nấu bên tay trái nè nấu cơm nấu cháo đây nút 3 giây rang xào nè à, nấu nước sôi và hâm không thức ăn nguội á và tính năng chọn nhiệt độ chiên bên đây là nướng theo loại thực phẩm thì ờ, đối với cái dòng bếp này các bạn lưu ý á, là các bạn khi mà sử dụng á, các bạn phải đặt nồi lên bếp thì lửa nó mới cháy được đây tiếp theo là bếp số 16 giá 4 triệu hiệu bếp là Rinnai model là S S650 VGAS bếp này cũng là mặt kính cường lực full inox và full chức năng đây chức năng nó full nè chọn nhiệt độ chiên nè nấu cơm nấu cháo nè đây là rang xào nút 3 giây hẹn giờ nó sâu là hẹn giờ có hai bếp đây nướng tự động tiếp theo bếp số 17 là có giá là 4 triệu đây là một cái dòng bếp của Haman mặt kính và full chức năng đây full chức năng đây các bạn nhìn thấy đây full chức năng đây là nướng tự động nè nấu cơm nấu cháo nè thì đây cũng là một cái dòng bếp mà các bạn lưu ý là các bạn phải ờ, đặt nồi lên thì nó mới ờ, cho cháy lửa được tiếp theo là bếp số 18 giá bếp là 4,8 triệu hiệu bếp là Rinnai model là RTES66VCTSB bếp này cũng là mặt kính còn lực full inox và full chức năng đây full chức năng nút 3 giây nè à, nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội nè chọn nhiệt độ chiên hẹn giờ bếp bên bên tay phải nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ bếp nướng đây bếp full chức năng tiếp theo bếp số 19 giá 4,8 triệu đây là một cái dòng bếp của Rinnai cũng là mặt kính là full inox và full chức năng luôn đây Rinnai model là S660 VGAS đây full inox và full chức năng tiếp theo bếp số 20 giá 8 triệu hiệu Tokyo ga thì Tokyo ga này á nó chỉ là một cái nhà phân phối ga thôi nó không phải là nhà cung cấp bếp ga đâu nó sẽ là những cái dòng bếp của những cái nhãn hàng như là Rinnai hoặc là Paloma để mang về tặng hoặc là bán cho khách hàng thì đây là một cái dòng bếp của Rinnai đây bếp này uh, thiết kế đây mặt bếp nắp bếp là mặt bếp là kính cường lực nè chịu nhiệt sẽ rất là tốt thì bếp này cũng là full inox và full chức năng đây bếp full chức năng đây hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo nè nút 3 giây rang xào nấu nước sôi và hâm chọn gì độ chiên và nướng tự động nướng theo loại thực phẩm thì cái con bếp này á, nó cũng phải là một là một cái dòng bếp mà các bạn lưu ý á, phải đặt nồi lên thì nó mới cháy được <coughs> đây bếp số 20 tiếp theo là bếp số 21 giá 3,5 triệu đây là một cái dòng bếp từ hiệu Toshiba đây những cái bạn mà chúng ta có, nhu cầu muốn nó ăn nhanh đó, thì các bạn có thể tham khảo sử dụng những cái dòng bếp từ như thế này nó năng sẽ rất là nhanh nhưng mà nó chỉ phù hợp để chúng ta chế biến những món nước thôi như các bạn nấu lẩu hay nấu canh đó nếu mà các bạn chế biến những món chiên rang xào thì vẫn được nhưng mà nó sẽ không có ngon bằng những cái dòng bếp ga đâu đây số 21 giá 3,5 triệu hiệu Toshiba tiếp theo là bếp số 22 đây là một cái dòng bếp ga âm của Haman có ba bếp nấu đây đây là ba bếp nấu nè đây là cái hàng trưng bày giá 8 triệu là hàng còn mới chưa qua sử dụng luôn đây giá 8 triệu thì ờ, đa số những cái dòng bếp ga của thị trường nội địa Nhật đó nó đều sẽ thiết kế có bếp nướng đây rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng như là vệ sinh thì ờ, vừa rồi tôi đã giới thiệu một số mẫu bếp bên cửa hàng chúng tôi á, các bạn có thể xem và tham khảo thì khi mà các bạn mua bếp bên cửa hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng kèm một cái gói quà tặng đó là bao gồm một cái bộ pin sạc để các bạn có thể ờ, sử dụng nó dễ dàng và tiện lợi hơn thì tiếp theo á, tôi sẽ đến với lại con bếp chính của cái video lần này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 của bếp thì uh, phía bên dưới bếp sẽ có nhân viên ở bên cửa hàng chúng tôi á, họ sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống cho trường hợp là chuột sẽ vào bên trong và nó sẽ cắn phá dây điện bếp này đã được sản xuất ở tháng 9 năm 2016 đây đời cũng còn rất là mới bếp uh, bếp được thiết kế đây có lò nướng nè rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng là vệ sinh đây đây bếp này các bạn nhìn đây còn rất là mới mâm và vỉ đây còn bóng lón luôn đây đây là mâm vỉ được ờ, làm bằng inox đi chịu nhiệt sẽ rất là tốt thì uh, tính năng đầu tiên ở đây mà tôi sẽ thử cho tất cả các bạn xem á là tính năng khóa ga khi mà lửa tắt ở đây tôi sẽ mở cùng lúc là cả ba bếp đây là hai bếp nấu nè và một bếp nướng các bạn có thể nhìn thấy rằng là, là ngọn lửa xanh đây nhìn rất là đẹp là đẹp thì tiếp theo á, tôi sẽ vặn nhỏ cùng lúc cả ba bếp để mà mình có thể ờ, giải thổi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 nếu như mà các bạn chú ý lắng nghe các bạn sẽ nghe một tiếng tạch của rò le bếp nó đã đóng lại thì có nghĩa là bếp nó đã tự động khóa ga. đây bếp đã khóa ga đây công tắc thì tôi vẫn mở bình thường đây tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử là tính năng khóa ga khi mình đốt cạn nồi ở đây tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này để mình ờ, thay thế cho hai đáy nồi đây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 qua cái biến này từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì nó sẽ có thể kéo dài cái thời gian các bạn ờ, chiên rang thêm được một chút nữa nhưng mà cũng không có được bao lâu đâu nó vẫn sẽ khóa ra lại nó vẫn rất, rất là bất tiện nên là để khắc phục cái vấn đề đấy á, thì đặc biệt và cũng đặc quyền luôn chỉ bên cửa hàng của chúng tôi có phân phối và lắp đặt một cái công tắc rang chiên đây đây là cái công tắc rang chiên bên cửa hàng chúng tôi giúp các bạn có thể rang chiên thoải mái luôn mà không lo tắt lửa thì để mà sử dụng các bạn chỉ việc gặt bên tay trái đây gặt bên trái là chúng ta sẽ mở cái chế độ rang lên rang và chiên xào lên và gạt về bên phải này đây là tắt đây các bạn sẽ có thể rang chiên thoải mái mà không lo tắt lửa luôn thì những bạn mà mua bếp bên cửa hàng chúng tôi các bạn nếu mà có nhu cầu được lắp đặt cái công tắc mà để mà có thể chiên rang thoải mái mà không lo tắt lửa thì cũng có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để mà được lắp đặt còn mà đối với cái dòng bếp Nhật này khi mà các bạn sử dụng nó sẽ hao pin hơn là bếp ở Việt Nam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 thì khi mà các bạn mua cái bếp ở cửa hàng chúng tôi á các bạn cũng sẽ được tặng kèm thêm một cặp kìm như thế này để các bạn có thể ờ, kéo dài thời gian sử dụng hơn thì một cặp kìm như thế này á tuổi thọ của nó có thể kéo dài khoảng từ 4 đến 5 năm đây khi mà các bạn sử dụng mâm á đây và quyển để mà nướng á các bạn nên đổ với cái lượng nước vào phía dưới mâm hứng này thì ờ, trong cái quá trình các bạn nướng á thì cái hơi nước á, nó sẽ bốc lên thì là thực phẩm các bạn nướng á, nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh thì nó sẽ được dễ dàng hơn Đấy, biết là khóa ra nè sau cái tính năng hẹn giờ thì nó cấm đây